khi mà chúng ta buông ba bốn biển năm Châu xong rồi mong có ngày trở về quê mẹ để được trong cuộc đời sanh tại đất nước Việt Nam và chết tại trên đất nước Việt Nam thì cái lúc mới gặp nhau lần đầu cái buổi đó nhà sách nhà sách phương Nam tổ chức cái cuộc gặp gỡ Phạm Duy trở về đất nước thì hai anh em chúng ta ngồi gần nhau nói chuyện báo chí mới nói thấy hai ông già ngồi nói chuyện có bộ vui quá cho chúng tôi nghe có hai ông hai ông hai ông nói chuyện với nhau mà nói nhỏ nhỏ cái gì rồi cười với nhau xin kia sớt cho chúng tôi nhưng mà tôi cứ nhìn phạm duy rồi tôi hỏi có, có cho đò các bạn biết không duy nói không cái này là của riêng hai đứa mình nói nhau thôi trì thành ra hôm đó mặc dù báo chí năng nỉ mà tôi chỉ nói hai câu đầu hai câu đầu là biết nhau từ thuở đôi mươi hôm nay gặp lại 85 rồi thì 85 tuổi rồi cái còn hai câu nữa tôi đưa hai câu nữa là tình nào nhạc sĩ phạm duy cho phép tôi sẽ nói thì phạm duy cười lắc đầu nói mình đã nói nhau chơi thôi mình nói cho, cho các bạn họ cười mình chết là bởi vì hỏi phạm duy mình bây giờ về về được đến đất nước rồi có phải là được một cái một cái thỏa mãn là ở hoàng hôn của cuộc đời mà chúng ta sống được trên đất nước quê hương thống tình dân tộc thì có thể vui quá mình lúc này có thể thông dung để mà an hưởng tuổi già chưa bỗng như không mình về đây không phải để an hưởng tuổi già mà về đây để tìm lấy một cái nguồn hứng và sáng tạo trong cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mình tiếp tục làm việc như trước đừng cứ tưởng cây này là già rồi cái cây này cứ là già nhưng mà vẫn còn tiếp tục sáng tạo ra thì tôi nói nhỏ với nhân hai câu biết nhau từ thuở đôi mươi hôm nay gặp lại 85 rồi mặc cho thời khắc cứ đôi cây già tiếp tục đâm chồi nở hoa kính gì ơi gần lên tới ngày sanh của phạm duy mọi người lên hát chúc rất là tôi ngồi hai anh em mình cũng cười với nhau thì thanh bạch không đó giới thiệu chương trình tôi chạy là hỏi hai ông bạn già này có câu gì chúc nhau hay không thì hôm đó à, trước lại gọi lại phát thanh lại truyền hình tôi ứng khẩu mấy câu mà bạn thì hôm đó tôi tiếp tục lại hai câu đầu lúc trước biết giao từ lúc đôi mươi hôm nay mừng bạn 90 tuổi rồi mặc cho giật tuổi sao dời đến ngoài trăm tuổi còn ngồi bên nhau duy nắm tay đi tôi nói xin hẹn đến ngoài trăm tuổi còn ngồi bên nhau hai anh em chúng tôi cười duy ơi còn đâu trăm tuổi để mà ngồi bên nhau nữa hôm nay đã hết rồi vì thế mà hôm nay nhắc về mấy câu đó tôi lại nhớ rằng gặp nhau từ thở đôi mươi hôm nay điếu bản chín mươi hai rồi chín mươi hai âm dương cách trở đôi bờ tình thương quý đời đời vẫn như xưa tình thương quý anh em mình đời đời vẫn như xưa dính mệt những việc về bao nhiêu mà bao nhiêu kỷ niệm của duy không bao giờ trong cuộc đời tôi quên được dạ à, xin cảm ơn các sư các chị cảm ơn em